cánh tay đưa lên hàng ngàn cánh tay đưa lên hàng vàng cánh tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã đều bò xuống thôi đại tướng nhân Minh tổng thống chính quyền sài gòn kêu gọi chiến lược cộng hòa đã hứa tiến đầu hàng trong lực lượng quân đội tới miền Nam, Việt Nam. Nào trách nhiệm quân nhân, đâu rồi danh dự quân nhân? Thề quyền với dung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Giờ đến khi đem nhau, một bầy chiến sĩ co ro, còn là cứ quân ba qua, cùng quân ra chiến với nhau ru cà. dự một bên cỏ đốt đi vội non ven còn ờ, mới dốc mới lâu chim cho dù thân mình phải chết thư quân lịch hàng tư như thủ dâm tinh thần nào cái kỵ không quân để càng đến sức buông đuôi hàng giam sắp quân ba que đã chứng minh cái quân lực anh hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ cho trong mong chi ta mà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng rạng đời ba que ta mà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng rạng đời ba que cái tay đưa lên thằng ngập cái tay đưa lên Am giang cái tay đưa lên Bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh Giờ phải lo thân thôi Đừng chờ với đông mong chi Trận trừ sẽ không yên thân Vì đại ca đã kêu mò xuống Thôi Đại tướng Lê Văn Minh Tổng thống Chính quyền Sài Gòn Chiến lợi Chiến lực Cộng hòa đã huyết kiến đầu hàng cho lực lượng khi lễ tới miền Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề quyền với dung tay cao quyết đấu tranh tới khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bém nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là tướng quân ba qua tung quân ra chiến đấu nhau đu cả thể quyết trốn cứ trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vứt trên như một bên lò trốn đi thôi nói xem còn nói dâm nói lao chim cho dù thân mình phải chết cứ quân lịch hàng tư thủ dâm tinh thần nào thế kỵ không quân gãy càng đứt sức bung đuôi hàng giang sát quân ba que đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ với trong mong chim ta thà trốn đi chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba que ta thà trốn đi chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba que ta thà trốn đi chứ ngu gì không quyết đu càng